Nếu một mai ta không còn nhau Em có hiểu vì sao Nếu một mai anh rơi đằng sau Em có quay lưng lại Vươn đôi tay nếu anh về đây Hay thật ra từ sâu Trong trái tim này Chẳng còn cảm giác Chẳng còn lưu luyến về anh nếu một mai em có chót yêu Hãy lỡ thương một ai Nếu một mai em nói với anh Hãy tan nên dừng lại Thật lòng này chúc em hạnh phúc Em đừng lo về anh Anh chẳng sao đâu Vì giọt nước mắt đã khô Từ sắt thì mong em đừng cố gắng ghi chặt con tim cứ yêu và bước đi để rồi đau thêm trái tim này đã hết lần hồi sinh em có biết xin em đừng cố gắng dằn vặt tâm trí một cuộc tình lãng phí em cứ đi đi cớ sao lại vô lý gây tổn thương để làm gì? nếu một mai em có chót yêu hay lỡ thương một ai nếu một mai em nói với anh hãy ta nên dừng lại thật lòng này chúc em hạnh phúc em đừng lo về anh anh chẳng sao đâu vì giọt nước mắt đã khô từ rất lâu chỉ mong em đừng cố gắng ghi chặt con tim cứ yêu và bước đi để rồi đau thế trái tim này đã hết lần hồi sinh em có biết xin em đừng cố gắng dằn vặt tâm trí một cuộc tình lãng phí em cứ đi đi cớ sao lại vô lý một khi cảm xúc bay ra đừng nên níu kéo muôn màng hãy giữ qua một lần giải thoát đừng ràng buộc nhau nữa i lắm gì